khi đá chỉ dẫn thần bí bị phá hủy, phải chăng đây là ý chỉ của trời cao? Ngày 6 tháng 7 năm 2022, đá chỉ dẫn ở Georgia của Mỹ bị nổ tung. Nó cực kỳ đặc biệt không chỉ đối với tiểu bang Georgia, địa điểm xảy ra sự cố, mà có thể còn rất quan trọng đối với toàn nhân loại. Đá chỉ dẫn này thần bí như thế nào? Những diễn giải về ý nghĩa của nó ra sao? Và tại sao nó bị nổ tung? Tại sao vụ nổ khiến nhiều người phẫn nộ nhưng cũng khiến nhiều người vui mừng? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Vụ nổ kỳ lạ Trên đỉnh một quả núi hoang vu ở hạt Elbert vang lên một tiếng nổ cực lớn, đó là tiếng nổ lớn, tiếp theo là rất nhiều tiếng đá lăn lọc cọc. Những cư dân ở gần đó nghe thấy tiếng nổ, mơ mơ màng màng từ trong giấc ngủ chồng dậy, chạy lên đỉnh núi kiểm tra tình hình. Cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc ngay người. Điểm du lịch nổi tiếng của địa phương đá chỉ dẫn Georgia, The Georgia Guidestones bị nổ tung. Mấy giờ sau, tin tức đã lên các bản tin toàn thế giới. Có người phẫn nộ, cũng có người reo lên vui mừng, đã chỉ dẫn gia nổi tiếng thế giới với dự ngôn tiên tri dân số thế giới sẽ hạn chế ở mức dưới 500 triệu người. Đây là dự ngôn kế hoạch giảm dân số quy mô lớn nổi tiếng, bị những tín đồ cơ đốc giáo, Kitô giáo cho rằng đó là lời dự ngôn của ma quỷ, cũng bị những nhân sĩ bảo thủ cho rằng đây là dự ngôn của thế lực đen tối. Đá chỉ dẫn bị nổ tung có ý nghĩa gì? Là ý trời hay do con người gây ra? Hay là sự đổ vỡ của kế hoạch giảm dân số quy mô lớn? Ngày 6 tháng 7 năm 2022, đá chỉ dẫn ở Georgia bị nổ tung nó cực kỳ đặc biệt không chỉ đối với Georgia, địa điểm xảy ra sự cố, mà có thể còn rất quan trọng đối với toàn nhân loại. Đá chỉ dẫn nằm cách thành phố Elberton 7 dặm Anh về phía bắc. Hôm đó, các nhân viên cục điều tra Georgia vội vàng đến hiện trường vụ nổ, phát hiện ra vụ nổ xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng. Trong bốn tán đá của đá chỉ dẫn, tảng trên cùng đã bị nổ vỡ. Cục điều tra Georgia và văn phòng trị an địa phương lập tức trích xuất video giám sát ngày hôm đó, phát hiện rằng trước khi xảy ra vụ nổ, có một chiếc xe con màu bạc chạy nhanh qua ống kính camera giám sát, lẽ nào vụ nổ là có người cố ý tạo ra? Video được công bố ngay trong ngày đã nổi lên ngàn con sóng. Hôm đó, có hãng truyền thông đưa tin rằng đây là vụ tấn công bằng bom, là do một hoặc nhiều người đã kích nổ thiết bị nổ gây ra. Tuy nhiên, trong đoạn video giám sát ghi hình chiếc xe màu bạc được công bố, không thể nhìn thấy người trong xe. Vì vậy, nhà chức trách nói, thân phận của kẻ gây chuyện hiện nay vẫn chưa rõ. Vì lý do an ninh, vài tiếng sau vụ nổ, đá chỉ dẫn Georgia đã bị chính quyền địa phương phá dỡ, Đúng lúc nhà chức trách đang tìm đầu mối tình nghi khắp nơi, thì một đoạn video giám sát từ trên không của FBI khiến tất cả các nhân viên điều tra há hốc miệng kinh ngạc. Thì ra, vào chiều ngày 7 tháng 7 năm 2022, nhân viên điều tra nhìn thấy trong video giám sát từ trên không của FBI rằng lúc 4 giờ sáng ngày 6 tháng 7, một trận mưa lốc cuộn đến. Chỉ thấy một tia chớp mang theo quả cầu lửa lớn xông đến tảng đá chỉ dẫn. Trong ánh sáng chói mắt rất lớn, tấm bia đá phía trên cùng của đá chỉ dẫn đã bị đánh vỡ, đá chỉ dẫn bị nổ không phải là do bom, mà là bị một luồng sét đánh trúng. Nhà văn nổi tiếng Mỹ Sheila Hôm nói, Cục điều tra tiểu bang Georgia nói là tấn công đánh bom, nhưng nhìn không giống tấn công đánh bom một chút nào, mà lại giống với kiệt tác dưới bàn tay của Thượng Đế hơn. Đá chỉ dẫn bị sét đánh phá hủy, có thực là Thượng Đế ra tay không? Tại sao Thượng Đế muốn đánh tan những tảng đá lớn này? Những khối đá thần bí một ngày tháng 6 năm 1979, một người đàn ông thần bí ăn mặc chỉnh chu, nói năng phi phạm xuất hiện tại công ty gia công đá hoa cương ở hạt Elbert, bang Georgia, Mỹ. Ông ta tự xưng là Robert Kristen, ông ta hỏi ông chủ công ty là Joe Fenley rằng xây dựng một quần thể bia đá cần bao nhiêu tiền. Kristen nói, quần thể bia đá này sẽ sử dụng làm kim chỉ nam lịch và thời gian, ắt phải chịu được những tai nạn cấp hủy diệt, bất kể xảy ra điều gì, đều có thể đứng vững ở đó. Sau đó, ông ta lấy ra một mô hình bia đá và quyển thiết kế gồm 10 trang cho ông chủ công ty xem, sau đó, ông ta nói với ông chủ, xây dựng quần thể bia đá này không phải là dự án cá nhân của ông, mà là của một đoàn thể giấu tên ở tiểu bang Georgia. Họ đã hoạch định kế hoạch cho dự án này 20 năm rồi. Ông chủ xem mô hình, trong lòng thầm nghĩ, người này không phải kẻ điên trang nhã chứ. Trừ các nhà bảo tàng hoặc công viên muốn mô phỏng quần thể cự thạch Stonehenge của anh ra, có người nào lại rỗi hơi tiêu tiền làm cái này. Vì muốn để kẻ điên trang nhã này thấy khó mà rút lui, ông chủ bèn đưa ra báo giá cao gấp mấy lần dự án thông thường, còn nói xây dựng quần thể bia đá này cần công cụ và cố vấn đặc biệt, làm rất phức tạp. Nào ngờ, Kristen lại vui vẻ đồng ý tất cả những điều kiện. Ông chủ không còn cách nào, lại thấy số tiền lời lớn như vậy nên cũng đã nhận làm. Sau đó ông chủ liên hệ với ông chủ ngân hàng Wyatt Main, mời Main làm người điều tiết cho dự án. Hai người thề sẽ không nói ra họ tên thật của Kristen. Hai người này mua mảnh đất 5 mẫu Anh, 2 hecta từ những người nông dân để làm nơi xây dựng quần thể bia đá. Mảnh đất này ở phía trên mỏ đá, Mỏ đá này dài 35 dặm Anh, 56,3 km, rộng 6 dặm Anh, 9,7 km, sâu 3 dặm Anh, 4,8 km, trọng lượng trên 600 tấn. Sau đó dùng đá hoa cương elbeton để chế tạo bia đá. Elbeton được người Mỹ gọi là kinh đô đá hoa cương thế giới. Quần thể bia đá được chế tạo và xây dựng bằng đá hoa cương cứng chắc như thế này, cho dù có động đất, nó cũng hoàn toàn có thể bình yên vượt qua, ngày 22 tháng 3 năm 1980, quần thể bia đá chính thức khánh thành, có ít nhất 100 người đã tham gia lễ khánh thành. Tuy nhiên trong 100 người này có một mục sư, sau khi nhìn thấy văn bia trên những tấm bia đá đã lập tức chỉ ra rằng đây là quần thể bia đá do ác ma xây dựng, vô cùng tà ác. Mọi người nghe xong há miệng tròn mắt, ai nấy nhìn nhau. Tại sao mục sư lại nói vậy? Vì nội dung trên những tấm bia đá thực sự rất kỳ quái. Văn bia, văn bia kỳ quái. Kết cấu bia đá được thiết kế rất kỳ lạ, một cái trụ ở giữa, Bốn bên có bốn tấm bia đứng, tạo thành hình chữ thập và một tấm bia nằm ngang trên đỉnh của cột trụ ở giữa tổ hợp thành. Bốn tấm bia đứng cao 19 thước Anh, 17,3 mét. Quần thể bia đá rất giống với cự thạch Stonehenge ở Anh, do đó mọi người gọi quần thể bia đá này là cự thạch Stonehenge của Mỹ. Trên tám mặt của bốn tấm bia đá đứng dùng tám loại ngôn ngữ hiện đại khắc 10 điều văn bia, trong đó có một mặt là tiếng Trung. Bốn mặt cạnh của tấm bia đá nằm ngang trên đỉnh dùng chữ nêm Babylon, chữ Hy Lạp cổ đại, chữ Phạn và chữ Thánh thư Ai Cập Bốn loại văn tự cổ đại này đều khắc một câu, khiến nơi đây trở thành đá chỉ dẫn của một thời đại lý tính. Thế là cái tên đá chỉ dẫn, Gaistones, đã lan truyền khắp nơi. Vài mét cách quần thể bia đá về phía tây có một tảng đá hoa cương, tảng đá được khảm vào trong lòng đất theo phương ngang, mặt trên ngang bằng với mặt đất. Văn tự và hình vẽ trên mặt tấm đá đã thuyết minh vắn tắt kết cấu, số liệu vật lý, ý nghĩa thiên văn học và những tư liệu liên quan khác của quần thể bia đá. Trên mặt tấm đá còn nói rằng, phía dưới có chôn một con nhộng thời gian, nhưng ngày con nhộng thời gian chôn xuống đất và ngày tương lai mở con nhộng thời gian ra đều để trống. Trên cột trụ đứng trung tâm có một cái lỗ. Bất kể thời gian nào, nhìn qua cái lỗ này đều có thể nhìn thấy sao Bắc Cực. Ở giữa cột trụ còn có một rãnh hẹp đối ứng với các thời điểm hạ chí, đông chí, xuân phân, thu phân của mặt trời. Hạ chí là ngày dài nhất, đêm ngắn nhất, đông chí là ngày ngắn nhất, đêm dài nhất. Còn xuân phân, thu phân là ngày và đêm bằng nhau. Trên bia đá trên đỉnh còn có cái lỗ 22mm. Vào lúc trưa hàng ngày, chùm tia nắng mặt trời chiếu qua chiếu lên cột trụ đá có thể chỉ rõ là ngày nào trong năm. Xem ra, quần thể bia đá thực sự ẩn chứa một thiết kế đối ứng với kết cấu thiên văn vô cùng hoàn mỹ, có thể theo dõi quỹ đạo mặt trời, người bình thường cũng có thể dùng nó làm la bàn, lịch và đồng hồ. Tuy nhiên điều khiến mọi người chú ý nhất không phải là thiết kế của quần thể bia đá đối ứng với kết cấu thiên văn, mà là 10 điều văn bia khắc trên 4 tấm bia đá. Lời chỉ dẫn 10 điều văn bia như sau 1. Giữ nhân loại dưới 500 triệu vĩnh viễn cùng tồn tại với thiên nhiên. 2. Sáng suốt chỉ đạo sinh sản, tăng sức khỏe và biến đổi. 3. Dùng một loại ngôn ngữ mới để đoàn kết nhân loại. 4. Dùng lý tính trầm tĩnh để khống chế nhiệt tình, tín ngưỡng, truyền thống và vạn vật. 5. Dùng pháp luật và tòa án công chính để bảo vệ nhân dân và quốc gia. 6. Khiến tất cả quốc gia tự trị, giải quyết những tranh chấp với bên ngoài trong tòa án thế giới. 7. Bãi bỏ pháp luật lạc vặt và những quan chức vô dụng. 8. Khiến quyền lợi tư nhân và nghĩa vụ xã hội được giữ cân bằng 9. Quý trọng chân mỹ tình yêu, tìm kiếm sự hài hòa của vũ trụ 10. Không làm nhọt độc trên trái đất để chút dư địa cho thiên nhiên Từ điều thứ hai đến thứ 10 của Văn Vi xem ra rất dễ lý giải nhưng điều thứ nhất giữ nhân loại dưới 500 triệu thì có chút đáng sợ Dân số nhiều hơn thì làm thế nào, giết chăng? Đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà các tín đồ cơ đốc bảo thủ tố cáo đá chỉ dẫn là đá của sa tăng các học giả về ký hiệu Mỹ đã tiến hành giải thích những văn bia này giống như bằng chứng phụ trợ cho những tố cáo của các tín đồ cơ đốc. Họ cho rằng văn bia 10 điều này ám chỉ ba giai đoạn lịch sử của nhân loại trong tương lai. Giai đoạn thứ nhất là từ câu thứ nhất đến câu thứ hai của văn bia, mục tiêu là đưa dân số thế giới giảm về 500 triệu người. Thông qua khống chế sinh sản của nhân loại và những hoạt động thương mại liên quan đến sức khỏe, các loại điều trị y tế và các ngành nghề thực phẩm để đạt được mục tiêu giảm nhân khẩu một cách hữu hiệu, các dữ liệu dân số cho thấy, năm xây dựng quần thể bia đá này, năm 1979, tổng dân số thế giới là 4 tỷ 357 triệu người. Nếu khi đó muốn giảm dân số xuống còn 500 triệu người, thì phải tiêu diệt 3 tỷ 857 triệu người. Đến năm 2021, số liệu thống kê dân số thế giới là 7,9 tỷ người, nếu muốn giảm xuống 500 triệu, thì phải tiêu diệt 7,4 tỷ người. Nhiều người cho rằng có sự giống nhau giữa cự thạch Stonehenge của Georgia với hội nghị thanh trừ 2 phần 3 dân số thế giới tổ chức vào năm 1995 ở khách sạn Fairmont San Francisco, với hội nghị cao cấp của Hội Tam Điểm tổ chức ở London năm 2005 tiết lộ kế hoạch Anglo-Saxon nhằm phát động đại chiến thế giới lần thứ ba để giảm dân số, với những lời nói của Bill Gates về việc dùng vaccine để giảm dân số năm 2010. Vào những năm 1970, còn có tài liệu an ninh quốc gia số 200 của Mỹ về việc kiểm soát dân số toàn cầu, những thông tin được tiết lộ không chỉ tương tự mà còn là những thứ không tầm thường. Có rất nhiều dữ liệu liên quan dường như đều cho thấy, từ những năm 1970 đến nay, việc giảm nhanh dân số toàn cầu xuống dưới 3 tỷ đã trở thành nhận thức chung của giới tinh hoa hội tam điểm phương Tây, nhưng họ phải chờ cơ hội thì mới có thể tiến hành trong một lần. Nhiều người cho rằng, năm 2008, việc nước Mỹ xảy ra khủng hoảng tài chính đã thể hiện ra tính cấp bách của kế hoạch này. Giai đoạn 2 là câu thứ ba và thứ tư của văn bia, Mục tiêu là 500 triệu người trong tương lai sẽ xây dựng lại một ngôn ngữ và chế độ xã hội thống nhất, hôn phối ưu việt nghiêm khắc, khống chế tôn giáo và các loại văn hóa. Giai đoạn 3 là từ câu 5 đến câu 10 của văn bia, mục tiêu là không còn có chủ quyền quốc gia nữa, mà là tự trị. Toàn cầu sử dụng một loại ngôn ngữ, pháp luật thống nhất, xây dựng tòa án thế giới, chung sống hòa bình với thiên nhiên. Có học giả ký hiệu cho rằng nhân loại hiện nay vẫn đang ở giai đoạn thứ nhất. Cũng có người cho rằng kế hoạch giai đoạn thứ nhất hiện đang được Cục Tình báo Trung ương Mỹ tiến hành Giai đoạn thứ hai là phụ trợ cho giai đoạn thứ nhất do Tổ chức Y tế và Tổ chức Môi trường Thế giới tiến hành. Giống như các phong trào hạn chế sinh đẻ hoặc sinh tồn carbon thấp đều thuộc về kế hoạch của giai đoạn thứ nhất đã tiến hành được hơn 20 năm. Tuy nhiên, điều khiến người ta suy nghĩ không nguôi lại là ký hiệu hoa hồng bí ẩn khắc ở phía đáy quần thể bia đá. Sa tăng trong con mắt các tín đồ cơ đốc. Có học giả ký hiệu giải thích rằng, ký hiệu hoa hồng ở phần đáy của cự thạch này là thuộc về một tổ chức bí mật thế kỷ 17 hội thập tự hoa hồng, nó là một chi nhánh của hội tam điểm. Người sáng lập hội thập tự Hoa Hồng là giáo sĩ người Đức Christian Rosenkeus, cũng viết là Rosenkeus. Khi đó hội thập tự Hoa Hồng là một giáo hội bí mật có biểu tượng là hoa hồng và chữ thập, cùng với hội tam điểm gọi chung là hội huynh đệ. Đến thời cận đại thế kỷ 18-19, hội thập tự Hoa Hồng cùng với hội Illuminati, hội đầu lâu xương chéo, giáo hội Zion, Mafia đều là những chi nhánh bí mật của hội tam điểm hiện đại. Đến thời hiện đại, các giáo hội bí mật như Illuminati được cho là hóa thân của ma quỷ Satan, có người dùng Google Maps để đo, phát hiện ra quần thể bi đá cách trụ sở Liên Hợp Quốc 666 dặm Anh. Điều này càng tăng thêm mối nghi ngờ của mọi người đối với những người tạo dựng bia đá là có động cơ sùng bái sa tăng Hội Illuminati có quỹ Lucifer năm 1922 bắt đầu hoạt động, tọa lạc ở số 666 quảng trường Liên Hợp Quốc, New York. Hơn nữa, nó còn là một cơ cấu thường trú của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hợp Quốc. Illuminati công khai thờ Lucifer, Lucifer vốn là thống lãnh thiên thần của bảy đại thiên thần dưới tòa của Thượng Đế, sau này rơi xuống làm ma vương Satan. Georgia nằm ở phía nam nước Mỹ, người dân có phong khí thành kính, bảo thủ và thuần phát, được gọi là vành đai thần thánh, bì bộ Ben của Mỹ. Một đoàn thể giấu tên đã sử dụng thời gian 20 thiết kế tỉ mỹ. Lại thêm kẻ điên trang nhã không muốn tiết lộ họ tên, hóa danh của ông ta là RC. Kristen rất giống với tên người sáng lập hội thập tự hoa hồng Kristen Rosenkerud, cũng viết là Rosen Siot ông ta đã xây dựng một kiến trúc cổ quái với số tiền rất lớn ở Georgia. Văn bia viết rõ là kiểm soát dân số, quả thực đã đem lại mùi vị âm mưu. Vì những tầng tầng quan hệ này nên dân chúng Georgia, những người thuần phát, rất nghi ngờ quần thể bia đá đó. Điều này cũng rất dễ hiểu. Trong bộ phim tài liệu được giải thưởng do Curtis Bowers biên đạo là nghiền nát nước Mỹ, Asian dạ, cuộc phỏng vấn tiến sĩ Peter Hammond cũng đề cập đến đá chỉ dẫn này. Tiến sĩ Hammond cho rằng nước Mỹ đang bị thế lực đen tối tà ác ăn mòn, Ông nói, nhiệm vụ rõ ràng của họ được khắc trên bia đá ở Georgia, cũng có ghi chép ở văn kiện con thuyền hy vọng là muốn đến cuối thế kỷ tiêu trừ dân số 6,5 tỷ người. Rất có thể họ sẽ làm được nếu chúng ta không ngăn chặn họ. Ngày nay, hiện thân của thế lực đen tối tà ác này chính là cánh tả phương Tây và một tổ chức khác trước kia thống trị Liên Xô nay đã chuyển trọng tâm sang giải đất Trung Hoa Đảng Cộng sản Trung Quốc. Peter Hammond đã nói, nhà văn Nga Solzhenitsyn đã nói, tại sao Đảng Cộng sản Liên Xô có thể chiếm lĩnh được nước Nga, đó chính là vì chúng ta đã quên mất Chúa. Đây không chỉ là cuộc chiến bảo vệ nước Mỹ, mà là bảo vệ văn minh của nhân loại. Ông đã đặt quần thể văn bi này và những nhân tố tầng sâu đằng sau nó lên tầm cao tương đương với công cuộc bảo vệ văn minh nhân loại. Tuy nhiên, cũng có thuyết cho rằng lý giải của mọi người đối với văn bia của đá chỉ dẫn thực ra chỉ là nhìn chữ đoán nghĩa, hoàn toàn không phải ý nghĩa mà văn bia muốn biểu đạt. Dự ngôn chuẩn bị cho ai? Thuyết này cho rằng nếu cự thạch thần bí này là âm mưu mà giới tinh hoa của hội tam điểm cố ý đưa ra theo dạng dự ngôn, vậy thì không cần thiết phải quảng bá và thông báo rộng rãi. Những bí mật mà Văn Bi ẩn chứa cũng sẽ không dễ giải mã như vậy. Cự thạch được tạo dựng bằng số tiền lớn, không phải là làm điểm tham quan du lịch, càng không phải là trò đùa ác ý rẻ tiền, mà là có nội hàm phong phú và ý nghĩa trọng đại. Rất rõ ràng, Văn Bia là phiên bản 10 điều răng của Kinh Thánh. Chỉ xem ý nghĩa bề mặt chữ thì không có giá trị, bởi vì Văn Bia miêu tả không phải là thời nay, càng không phải là phương thức chỉ đạo hành vi nhân loại mà là thông tin trực tiếp và cụ thể cho trật tự thế giới mới sau thời mạt thế là dành cho những người may mắn sống sót sau tai họa thời mạt thế. Thuyết này còn cho rằng lịch sử bí ẩn của hội tam điểm là có nguồn gốc từ tri thức trước đại hồng thủy của hậu duệ của kênh con trai cả của Adam và Eva, được hậu duệ của kênh cắt trên hai cục trụ đá, nhờ đó được bảo tồn. Hội tam điểm là một đoàn thể luôn che giấu tri thức kinh thánh, Họ biết thời gian trở về của hành tinh Nibiru sẽ đem lại sự hủy diệt cho trái đất và toàn bộ hệ mặt trời sắp xếp lại vị trí các hành tinh. Họ biết diện mạo của trái đất mới sau tai họa, biết nơi nào có thể sinh tồn. Nibiru là vị thần trong thần thoại Sumer. Trong ngôn ngữ Sumer, nó có nghĩa là con thuyền. Trong giới thiên văn, Nibiru là một hành tinh giả tưởng. Va chạm hành tinh Nibiru là tai họa mạc thế giả tưởng hành tinh đâm vào trái đất. Một số tổ chức tin rằng tai họa này sẽ xảy ra vào đầu thế kỷ 21. Năm 1953, học giả nổi tiếng người Mỹ, giáo sư Charlie Hopwood lần đầu tiên đưa ra và phân tích thuyết vỏ trái đất dịch chuyển và được Einstein công nhận. Thuyết này cho rằng nếu thuyết cực từ trường trái đất dịch chuyển của Charlie Hopwood là chính xác, thì bắc cực từ trường tiếp theo sẽ ở gần hồ Baikal, Siberia, còn xích đạo mới sẽ chạy xuyên qua Atlanta và cả cự thạch Stonehenge ở Georgia nơi có văn bia thần bí. Điều then chốt nhất là, hiện nay, bắc cực từ trường đang từ Canada nhanh chóng di chuyển đến Siberia. Như thế, khu vực Atlanta của bang Georgia sẽ là xích đạo mới của tương lai, cũng chính là khu vực vô cùng an toàn trong thời kỳ tai họa. Đó cũng là nguyên nhân tại sao giới tinh hoa lựa chọn tạo dựng cự thạch Stonehenge phiên bản Mỹ nơi này. Một tác động rất lớn do Nibiru va chạm đem lại sẽ là sóng thần toàn thế giới. Đây chính là nguyên nhân trực tiếp và duy nhất gây ra đại hồng thủy trên toàn thế giới. Theo hình thái và diện tích bề mặt trái đất cũng như dung lượng của nước biển, độ cao 3.000m so với mặt nước biển là ngưỡng an toàn, Núi Elbert ở Georgia có độ cao lớn nhất là 4.399m, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu an toàn. Do đó có thể suy đoán, giới tinh hoa đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong tai họa tương lai xảy đến, cho dù 95% nhân loại bị biến mất, nhưng họ vẫn phát ra chỉ lệnh cho những người may mắn sống sót. Dân số may mắn sống sót sẽ không vượt quá 500 triệu người, hơn nữa đại bộ phận là người Âu Mỹ. Ngoài ra, thuyết này còn cho rằng, theo thông tin của giới tinh hoa, vị trí địa lý của Israel ngày nay đại thể là ở 31,30 độ Vĩ Bắc, và ở trái đất mới, vị trí thủ đô Jerusalem của Israel vẫn sẽ ở khoảng 33 độ vĩ Bắc, sẽ là thủ đô của một quốc gia duy nhất của thế giới mới. Thuyết này còn cho rằng, những tri thức vô cùng bí mật có nguồn gốc từ thời đại kinh thánh này, ngoài giới tinh hoa ra thì chỉ có một bộ phận người già của Israel mới biết được. Những tư liệu này xem ra vô cùng phù hợp với thuyết Thượng Đế nổi giận được nói đến trong khải huyền của Kinh Thánh. Tuy nhiên, theo sách Enoch, sự bại hoại của nhân loại khởi nguồn từ sự sa ngã của các thiên thần, Thượng Đế nổi giận, thực ra không phải là nhằm vào con người hơn nữa, hành tinh Nibiru va chạm cũng chỉ là một giả thuyết, cũng giống như con người là từ khỉ biến đổi thành, cũng chỉ là một giả thuyết. Nếu coi những giả thuyết đó là sự thật, thì cũng có nhiều điều thiếu logic. Vậy vấn đề là, những người trong giới tinh hoa này rốt cuộc là người truyền thừa những tri thức bí mật của kinh thánh cổ đại hay là người phát ngôn của Satan Lucifer? Theo hình ảnh video giám sát từ trên không của FBI, cự thạch Stonehenge ở Georgia là bị sét đánh phá hủy, chứ không phải là vụ tấn công bằng bom như nhận định ban đầu. Nếu cự thạch này chính là dự ngôn thời mạc hậu mà thần lưu lại cho tương lai, thì tại sao lại bị những tín đồ cơ đốc thành kính và thuần phát ở địa phương lên án? Và tại sao ngày nay nó lại bị xét, ý trời, phá hủy? Hiện nay, ngày càng nhiều người tu hành và những nhà ngoại cảm đều đã cảm nhận được sự đa chiều của trái đất. Như thế, liệu có khả năng văn bia của cự thạch này là kịch bản do thần của vũ trụ của diễn dịch không, vốn thực sự sẽ trình diễn như thế? Nhưng ngày nay là thời đại đấng Messiah giáng lâm, cứu rỗi nhân loại, nên cuối cùng kịch bản này phải chăng đã được viết lại? Bạn nghĩ gì về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình dưới video để cùng chúng tôi trao đổi nhé! Thảo Dược Bình Minh xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng nhất